Em học sinh lớp 6 thân mến, hôm nay cô trò mình lại đã tiếp tục gặp nhau ở trong cái bài học về chủ đề 6 số nguyên tố và hợp số. Thì các em đã hoàn thành bài tập ở cô giao ở nhà ở bài giảng trước chưa? À, chắc là các bạn học sinh đều của cô đều hoàn thành bài tập tốt rồi phải không nào? Thì có một số bạn học sinh đã băn khoăn thắc mắc cái bài ba thành một chút xíu. Đấy, bây giờ cô sẽ giảng bài ba thành cho các em nhé. Bạn nào làm rồi thì các em ngồi đối chiếu so sánh kết quả làm của cô và em xem là mình làm có đúng hay không nếu như các em sai các em sửa lại cho đúng được không nào Đấy, bài ba tìm số tự nhiên k để hai nhân k là số nguyên tố 11 nhân k là số nguyên tố Đấy. thì cái số của chúng ta là hai nhân k là số nguyên tố thì ở bài về bộ bước em biết rồi nếu như hai nhân k là số nguyên tố thì số đó chắc chắn sẽ có ước là một này và chính nó ra ngoài ra còn có ước là hai và và k nào đấy do vậy để số này là số nguyên tố thì cái hai nhân delta này phải bằng hai đấy. nó ước là hai còn nó còn ước là một nữa đúng không nào do đó muốn là số nguyên tố thì nó phải chỉ có hai ước là một và chính nó do đó hai nhân k này phải bằng hai mà hai nhân k bằng hai cũng nghĩa là k bằng mấy em à là một chúng ta hiểu làm chưa à, vậy chúng ta sẽ trình bày nhá câu a nào để 2 nhân k là số nguyên tố thì 2 nhân k này phải bằng 2 đấy thì 2 nhân k này bằng 2 thì chúng ta lại suy ra k sẽ bằng 2 chia 2 2 chia 2 2 chia 2 bằng bao nhiêu tem à bằng 1 đấy như vậy chúng ta đã tìm được số tự nhiên k chúng ta kết luận như vậy số tự nhiên k là bằng thì hoàn toàn tương tự câu A các em sẽ làm được câu B chúng ta quan sát là câu B là cái số của chúng ta là 11k 11k nghĩa là gì đấy nếu như cái số này sẽ có hai thức là một và chính nó và chúng ta thấy là chắc chắn số này có thức là 11 rồi đấy do đó 11k này phải bằng 11 thì nó mới chỉ có hai thức là một và chính nó đấy như vậy nếu k là một số khác 11 đấy. thì ngoài thức là một và 11 ra còn một số khác đó là số k và còn một số là tức là chính nó nữa do đó những cái số này nó sẽ có nhiều hơn này Đấy. vậy để hạn để 11 ca 11 k là số nguyên tố là số nguyên tố thì 11 k này phải bằng 11 hay cách khác là k sẽ bằng 11 chia 11 và bằng cách làm với dạng bài này Đấy. vì bài này tôi ra nó hơi mới cho các em để các em tự suy nghĩ nếu như đề bài này là không phải là tìm số tự nhiên k để nó là số nguyên tố nữa mà yêu cầu là tìm số tự nhiên k để nó là hợp số vậy thì k như nào các em à, muốn là hợp số thì k chỉ cần là một số tự nhiên khác một à, lớn hơn một là được đúng không nhỉ đấy ca chỉ là một số tự nhiên lớn một thì nó hợp số vì sao khi k là số tự nhiên lớn một thì cái số nhiều hơn hai ước cho nên nó là hợp số đấy vậy tương tự nếu như cũng câu hỏi tìm ra để nó là hợp số cho cái câu b các em cũng làm hoàn toàn tương tự các em nhé đấy. bạn nào mà làm bài chưa đúng thì các em điều chỉnh cái bài làm của mình và vở được chưa nào đấy, hôm nay cô sẽ tiếp tục ôn tập cho các em về số nguyên tố và hợp số đấy nhưng cái dạng bài hôm nay nó hơi nâng cao hơn một chút so với dạng bài trước đấy em hãy cố gắng cố gắng theo dõi bài của cô một cách chăm chú đấy nhắc bài và làm bài đầy đủ đấy. thì cái bài có khó chúng ta vẫn có thể hiểu được phải không nào à, bây giờ chúng ta đi bài một nhé. bài một là tìm số nguyên tố p sao cho p cộng hai p cộng bốn cũng là số nguyên tố đấy. p cộng hai p cộng mười cũng là số nguyên tố đấy. vậy đề bài yêu cầu chúng ta là phải tìm số nguyên tố p để hai cái này đồng thời là số nguyên tố này thì cách làm dạng bài này trường hợp đặc biệt của P đấy sau đó khi được kết quả P rồi thì ta chứng minh những giá trị lớn hơn cái số đó đều không thỏa mãn điều kiện cả P cả P cộng 2 và P cộng 4 cũng là số nguyên tố ta hiểu con đường đi chưa à bây giờ các em làm này các em theo dõi nhá ta xét trở đặc biệt xét trở đặc biệt đầu tiên là gì nhỉ trường hợp thứ nhất nếu P bằng 2 ta có T cộng 2 khi đó sẽ bằng 2 cộng 2 2 cộng 2 là 4 không phải là số nguyên tử Đấy. Vậy chỉ cần thay ở B cộng 2 thôi B cộng 4 thì đương nhiên không thỏa mãn vì nó cả P cộng 2 và P cộng 4 cũng là số nguyên tố cả mà riêng P cộng 2 đã không được thì giá trị P cộng 2 này không thỏa mãn Đấy. P cộng 2 bằng 2 cộng 2 bằng 4 thì không phải là số nguyên tố không là số nguyên tố nên P bằng 2 là không thỏa mãn đề bài không thỏa mãn đây Đây. và cái xét trường thứ hai xét đến khi nào chúng ta có kết quả thôi em ạ nếu P bằng ba thì ta có P cộng 2 sẽ bằng 2 cộng 3, 2 cộng 3 là là 5. Thì 5 có phải là số nguyên tố không em? À, 5 là số nguyên tố. Bởi vì sao? Bởi vì 5 chỉ có hai ước là 1 và 9 nó. Đấy, do đó 5 là số nguyên tố. Vậy là số nguyên tố. Cô với tắt từ số nguyên tố nhá. Đấy. Thế còn P cộng 4 này là bằng mấy là 3 cộng 4 3 cộng 4 bằng mấy? À bằng 7 7 có là số nguyên tố không? À 7 cũng là số nguyên tố Bởi vì sao? Vì 7 chỉ có hai ước là một và chính nó Chúng ta hiểu chưa? À đây là số nguyên tố Vậy thì P bằng 3 thỏa mãn điều kiện P cộng 2 và P cộng 4 cũng đều là số nguyên tố Vậy giá trị P bằng 3 này lấy được đúng không? À, được suy ra P bằng 3 là thỏa mãn điều bài. Đấy. Bây giờ chúng ta xét trường thứ ba. Chúng ta chứng minh tất cả những giá trị P là số nguyên tố lớn hơn 3 đều không thỏa mãn P cộng 2 và P cộng 4 này là số nguyên tố. Đấy. Vậy nếu P lớn hơn 3 P lớn hơn 3 thì ta có Thì các em hình dung này, P lớn hơn 3 mà P lại là số nguyên tố thì đương nhiên P phải không chia cho 3. Đúng không? Bởi vì nếu P lớn chính nó ra đó là có thêm ước là ba đấy do đó khi p lớn hơn ba mà p là số nguyên tố nên p sẽ có hai trường hợp nếu p lớn hơn ba ta có p là số nguyên tố theo đề bài nên p sẽ có dạng là ba k cộng một hoặc p bằng ba k cộng hai với k số tự nhiên n à, ở đây là n sao, Đấy. như vậy khi p lớn 3 thì p chỉ có thể có hai trường hợp này vậy khi p thỏa mãn hai trường hợp này thì có thỏa mãn điều kiện p cộng 2 và p cộng 4 đều là số nguyên tố hay không thì bây giờ chúng ta mới xem xét nhé đấy khi p bằng ba k cộng một các em thay ở đây các tính cho cô xem p cộng hai như thế này là xem p cộng hai như thế nào nhá Cân tính đi. Nào. Khi đó chúng ta tính cái cô P cộng 2 à, ta xét trường hợp thứ nhất nhá. Với P bằng 3 ta cộng 1. Đấy. Với P bằng 3 ta cộng 1. Đánh dấu sao thứ nhất kia là dấu cộng là dấu sao? thì khi đó p cộng hai sẽ bằng gì các em sẽ bằng ba k cộng một cộng hai bằng bằng mấy ba k cộng một cộng hai là bằng ba k cộng ba thế các em nhìn xem ba k cộng ba nó như thế nào các em hả ba k cộng ba là chia hết cho ba Đấy. bởi vì sao vì dựa vào tính chất chia hết cho một tổng chúng ta thấy ba k là chia được cho ba ba lại cũng chia được cho ba cho nên tổng này sẽ chia hết cho ba phải không nào đấy tổng này chia cho ba mà p cộng hai lại lớn hơn ba lớn hơn ba mà chia cho ba có nghĩa là nó sẽ có nhiều hơn hai bước bởi vì nó có thêm bước là là ba đấy vậy thì khi đó p cộng hai không thỏa mãn điều kiện là số nguyên tố được phải không nào đấy về trường hợp p bằng ba ta cộng một là không thỏa mãn đấy. cái này là ta khẳng định chia cho ba chia cho ba mà p cộng hai lại lớn hơn ba chia cho 3 lại lớn hơn 3 à do 1 nên P cộng 2 có ước là 3 suy ra P cộng 2 có nhiều hơn 2 ước à, mà khi nó có nhiều hơn hai ước tức là nó không thể là số nguyên tố b cộng 2 không phải là số nguyên tố không là số nguyên tố đấy mà nó không là số nguyên tố thì b bằng 3k cộng 1 này là không thỏa mãn. không thỏa mãn. đấy đó là trường hợp p bằng 3k cộng 1 thì chúng ta xét như vậy nhá trường thứ hai với P bằng 3 cộng 2. Đấy. Thì các biết rằng là chúng bằng 3k cộng 2 cộng 4 Vậy nó bằng cái gì đây Bằng 3k cộng với 2 cộng 4 là mấy? À là 6 Đấy Vậy chúng ta thấy rằng là P cộng 4 bằng 3k cộng 6 3k cộng 6 thì chia được cho 3 Em có biết vì sao không? À bởi vì 3k là chia cho 3 6 cũng chia cho 3 Nên theo tính chất chia một tổng Thì tổng này chia cho đúng không nó lớn hơn ba mà nó lại chia cho ba vậy thì nó sẽ có bước là ba suy ra p cộng hai v cộng bốn chúng ta có nhiều hơn hai bước, Đấy. nên p cộng bốn có bước là hai à là ba suy ra p cộng bốn có nhiều hơn nó có nhiều hơn hai lớp thì nó không thể là hợp số à không thể là số nguyên tố được em mà nó là hợp số suy ra p cộng 4 không phải là số nguyên tố không là số nguyên tố suy ra p bằng 3 k cộng 2 là không thể nào Đấy. Như vậy chúng ta thấy rằng là với trường hợp P lớn hơn 3 với P là số phân tố lớn hơn 3 thì chúng ta đã chứng minh được tất cả các giá trị P là số phân tố lớn hơn 3 đều không thỏa mãn cho P cộng 2 và P cộng 4 cũng là số nguyên tố này. Đấy, chúng ta hiểu chưa? Đấy. Vậy thì chỉ có giá trị P bằng 3 thỏa mãn điều kiện đề bài mà thôi, phải không? B bằng 2 không thỏa mãn, B bằng 3 thỏa mãn, P lớn hơn 3 tất cả đều không đây đúng không nào vậy thì chỉ có giá trị p bằng ba mà thôi vậy chúng ta kết luận vậy p bằng ba là giá trị cần tìm được chưa đấy về cái dạng bài này là làm như thế các em nhé hoàn toàn tương tự chúng ta sẽ làm cô b tương tự chúng ta làm b nhá đây là cô a này đây là cô cô b thì các em xét cho cô một số trường đặc biệt chúng ta phải nên xét từ cái số nguyên tố nhỏ nhất đó là p bằng hai đấy p bằng hai thì ta có gì em thì ta có p cộng hai bằng hai cộng hai bằng bốn hai cộng hai bằng bốn này thì không phải là số thực tố và cái này không phải là số thực tố không là số thực tố hãy tắt số thực tố nhá đấy. cho nên giá trị p bằng hai là thế nào p bằng hai này là đoạn đúng không không thỏa mãn được chưa 10 khi đó sẽ bằng 3 cộng 10 3 cộng 10 là mấy em? À, là 13 13 có là số nguyên tố không? 5 thì chúng ta vừa tính mãi ta biết rồi đúng không? 13 cũng là số nguyên tố Đấy, như vậy nó là số nguyên tố Đấy, giá trị bền bà lấy được đúng không? Từ đó ta suy ra V bằng 3 là thỏa mãn đề bài Đấy, hoàn toàn tương tự các em ở câu A chúng ta sẽ xét trường hợp thứ ba nếu p lớn hơn ba đấy p lớn hơn ba thì p sẽ có hai dạng là gì em sẽ là p sẽ bằng ba k cộng một hoặc p sẽ bằng ba k cộng hai đấy thì trong mỗi trường hợp chúng ta chứng minh tương tự câu a chúng ta cũng chứng minh được không có trường hợp nào thỏa mãn điều kiện cho p cộng hai và p cộng 10 cũng là số mục tốc đặc do đó cuối cùng bài này cũng ra p bằng ba thì còn cái đoạn sau cái trường hợp thứ ba này các em sẽ tự trình bày các em nhé các em trình bày là hoàn toàn tương tự như cái trường hợp ba của câu a được không nào bây giờ cô sẽ chuẩn bị thêm cho các em một vài bài tập nữa để các em luyện tập cái dạng này các em thân mến, sau khi nghe cô giảng xong cái bài tập 1 thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã gần gần đã hình dung ra cách làm chưa? Dạng bài này nó hơi khó chút các em hãy cố gắng nhé bây giờ cô giáo ra thêm hai ý nữa để về nhà các em tự luyện lại cái dạng bài này có gì băn khoăn thắc mắc thì cô các em hãy trao đổi với cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo